chẳng phải anh em sinh ra trong một gia đình chẳng phải bạn thân kết duyên từ lâu mà sao tôi thấy thật là quen mà sao tôi thấy thật là thân mình người đây chung vui chung vui một mái nhà mình người đây khám phá vườn tâm tôi chơi bao vàng khám phá vườn tâm tôi chơi bao vàng cười buồn tươi gió tuổi trẻ ham thích mới mẻ ham vui nên không chịu rèn sức khỏe vừa tâm mọc đầy cỏ dại là sẽ nguy hại rắn rết trồn cáo cáo về nếu còn lê mê quỷ vô thường tới từ nay hãy cùng nhau hứa chăm chỉ dọn dẹp lấy mảnh vườn tâm dọn sạch cầu uế trong tâm sư phụ thái minh dạy con như thế tuổi trẻ vâng lời sư phụ gieo vào mảnh vườn hạt giống tốt tươi rồi sẽ trổ quả mà thôi bố mẹ ăn vui mama. chẳng phải anh em sinh ra trong một gia đình chẳng phải bạn thân kết duyên từ lâu mà sao tôi thấy thật là quen mà sao tôi thấy thật là thân mình về đây chung vui chung vui một mái nhà mình về đây cà phá vườn tâm tôi chơi ba vàng cà phá vườn tâm tôi chơi ba vàng cười mùa tuệ gió tuổi trẻ ham thích mới mẻ ham vui Từ đây hãy cùng nhau hứa Chăm chỉ dọn dẹp lấy mảnh vườn tâm Dọn sạch cầu uế trong tâm Sư phụ Thái Minh dạy con như thế Tuổi trẻ vâng lời sư phụ Gieo vào mảnh vườn hạt giống tốt tươi Rồi sẽ trổ quả mà thôi Bố mẹ ăn vui nước nhà